bán cá cốc gạ chế chế làm tuần ờ, hàng đây có một cái gà ở bên trong bây giờ mình sẽ đi xuống thử tới nào lọt trời dễ dạ, vậy bước đừng bước ngay mấy ấy thôi <laughs> có có gần bảy mấy ký à chứ tại đứng ngay bên kia chút đây đừng sập đó nhìn ngay chỗ đó ngồi chỗ Ê cả nhà vừa xuống nha ơi quay xong rất đẹp luôn cây cầu đây nè cây cầu rất cao giờ mình sẽ ngồi xem ông anh mình à, cắt một bình nha này hôm nay à, trải nghiệm dưới sông nha chứ thường thường mình đứng trên bờ quay không à đây là những cái đám lục bình chuẩn bị cắt này mới cắt xong đám này đây là những cái cây lục bình cây này đủ độ dài mình mới cắt ra nè dài nhưng nó phải già già đây các bạn già quá thì nó cứng nó chai lục bình vừa đủ độ chắc phải tháng rưỡi cái này mình à, mình cắt xong mình đem lên mình phơi rồi mấy nắng nắng gắt thì khoảng 5 nắng ừ, rồi sao biết là đủ nắng đó, mình đấy đem vô từ đọt từ từ cái đọt tới cái góc luôn khô từ đây xuống đây cái này mình đang đang ra cái gì cái gì à, này đủ loại ra cái gì như uh, thường thường anh đang cái gì á tròn có vuông có là đang cái sọt ha ừ, hình cái sọt hình giống như hình có hình cái ấu có luôn hình cái tổ chim nhỏ nhỏ cũng có rồi hình mấy cái bội mà giống như cái bội đựng ly đựng à, dạ. bội dài dài mà thấp thấp đủ mẫu cái máy này chạy hao xăng dữ không máy này hết xăng từ km chương dịch có chương dịch là ờ, họ chạy thử một chồng ha một chồng xong tiếng đò rồi nó ngồi ngồi nghiêng một bên luôn có bị xeo rồi một cây cây cây yếu ha ừ. có cây bình đằng này rồi chắc này thôi mình kinh máy lên luôn ha ừ. rồi rồi ok các bạn ơi thì nãy giờ sau khi mà trải nghiệm với sông xong mình sẽ lên bờ ha mình quay những cái lục bình đã phơi khô cho bạn xem ha rồi một hồi mình sẽ vô nhà ông anh chị mình á mình quay cho các bạn xem à, những cái sản phẩm đang lát từ lục bình ha đây là những cái lục bình phơi khô nha đó phơi khô tới đây đủ nắng thì mình sẽ đem vô nhà mình cất mình thấy nó rất là dẻo luôn nha đây rất nhiều nha sau khi mà đang khô xong phơi khô xong thì đây bên kia còn gáo gáo ướt này. bên đây những cái sản phẩm này mới là khô hết rồi nè rồi một hồi mình sẽ à, vào nhà rồi mình quay những cái sản phẩm mà anh chị mình đã đang xong cho các bạn xem nhé. mình à, sẽ đi vô nhà mình quay cái à, những cái sản phẩm mà anh chị mình đã đang cho các bạn xem ha đây là những cái sản phẩm đã đang thành công xong rồi các bạn đó à, một bộ một bộ nó gồm à, nhiều cái lắm cơ đây là có một loại sản phẩm nha tại còn nhiều loại sản phẩm nhưng mà có cái này mình quay cho các bạn xem luôn có có nhiều cái lắm đây là từ loại này là lớn nha rồi cái cái chung chung vô Đó, rồi dần dần cái này cũng đã Đó, mình để một bộ nó như thế này một bộ nó gồm có ba cái Đó, một bộ có ba cái nha các bạn cái này mình cũng không biết là gì mình chỉ à, thấy nó đẹp mình quay cho các bạn xem thôi thì để người đang người ta sẽ biết ở đây à, anh chị không có nhà nha đó, ở đây là rất nhiều cái thì uh, nguyên liệu thì mình uh, chỉ lấy cái khung ha còn những cái lục bình thì mình uh, vớt dưới sông lên mình phơi mình làm và ở trong đây là cái uh, sản phẩm mà đang chuẩn bị đan này các bạn đó hay những cái thanh lục bình khô ha khoai rất dẻo ha đó và đây là đây sản phẩm này Đó. cái này rất nhiều ha này sau khi đan xong mình sẽ à, giao lại cho cái cái người mà mướn mình làm ha mình lấy tiền thôi Đó. rồi thì à, mình cũng à, xin phép dừng video ở đây ha thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video nha mến chào cả nhà hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo